Xin chào tất cả anh em Hôm nay ờ, với clip ờ, tiếp theo này Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm ví đổi bài anh em áp dụng đánh bài lá đi chơi đi ờ, chơi bài bịp đánh bài bịp ở những cái tôi không dám nói ở sòng sới mà nói là những cái cái đánh khi mình áp dụng mình đánh bài đây là một cái sản phẩm chơi bài bịp đánh bài bịp rất là hiệu quả và rất là cơ động tôi nói thế bởi vì sao thứ nhất này là khi đi chơi chúng ta chỉ cần mang theo một cái ví hoàn toàn bình thường đựng tiền vào nhé. đây nó là một cái ví hoàn toàn bình thường như này vẫn có ngăn đựng tiền này. Đó. nó là một chiếc ví đứng rất là đẹp hiệu thì chắc là của hình như cái này là ai à, của Louis Vuitton đây cái này tôi nói tiếng Anh cũng không được uh, giỏi lắm gọi vui tông hay là vui tần gì cho là cái thương hiệu thì không quan trọng cái mục đích chính của nó là sử dụng chúng ta áp dụng vào để đánh bài lá thì ở cái ví này thứ nhất đây tôi phân tích cho anh em cơ động là sao vì đi đâu chúng ta có thể mang theo được tiện lợi là cái thứ hai à, chúng ta có thể sử dụng như một chiếc ví à, bình thường để khi chúng ta đi chơi bài đánh bài hoặc là đựng giấy tờ tiền nong tất cả mọi cái à, đấy là cái công dụng của nó cái thứ ba đấy là cái giá thành của nó nó không phải đắt quá không phải là ừ, quá, quá ờ, vượt quá cái ờ, túi tiền của anh em cái mục đích chính của nó ấy, là khi anh em đi đánh bài hoặc là đi sử dụng chơi ờ, đánh bài này, hoặc là mình uh, sử dụng để, để với tác dụng chính của nó uh, áp dụng vào chơi bài đánh bài bịp nó rất là cơ động uh, cách thức chơi rất là đơn giản chỉ cần một bộ bài hoàn toàn bình thường như này không cần phải là máy đánh bài hay là kính áp tròng hay gì cả chỉ cần một bộ bài hoàn toàn bình thường như này khi vào chơi chúng ta chỉ cần mang theo và áp dụng đánh bài liêng bài cào tất cả các loại bài nói chung là khi chúng ta đánh bài thì tất nhiên bốn lá nó phải hơn một lá đúng không anh em à, hơn ba lá đúng không anh em ví dụ bốn lá như này đúng không ạ thêm một lá nữa như này tất nhiên 4 phải hơn 3 rồi cái đấy là cái điều uh, hoàn toàn hợp lý và chính xác bây giờ tôi sẽ thử cho anh em và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái ví này như thế nào khi mà đi chơi ấy, anh em chỉ cần nhét một bộ bài lá bài vào trong ví dụ như này tôi sẽ áp dụng đây là đánh bài liêng nhé đây chia bốn nhà như này rồi, thôi bài này của tôi thì đấy như bài này tôi 9 điểm này bài này liêng rồi coi như ván ừ, này tôi bỏ đi đúng không ạ khi chơi chúng ta sẽ có thể mình để tiền ngay đây ngay bên trên mặt này Đó. và mình trộn như này mình giấu giấu một lá thì bây giờ tôi sẽ giấu con trứng rô trong này rồi trên tay tôi đã biến mất con trứng rô giờ chỉ còn con bốn tép và sáu rô bốn rô và bốn cơ và sáu tép khi mình giấu đi một lá bài như thế thì ván bài tiếp theo người ta chia chúng ta đó, chia như này nhá bốn nhà này Đó. Đó. khi người ta chia như này thì như bài này của tôi thì bây giờ mà đổi con 9 thì lấy bất kỳ con gì thì nó vẫn bé coi như ván này tôi úp đi bài tôi vẫn nhỏ tôi úp nhá khi anh em vào chơi ấy, anh em ờ, không nên mình ờ, không nên ờ, ván nào mình cũng đổi bởi vì ván nào cũng đổi nhìn nó lộ thì người chơi người ta sẽ phát hiện ra đó như ván này có 7 tám rồi đấy nếu như bạn ván bài này đúng không? như ván bài này tôi có 9 điểm nhưng bây giờ tôi không muốn 9 điểm mà tôi muốn nó liêng cơ đúng không tôi trộn là vuốt nhớ vị trí anh em nhìn nhé bây giờ vị trí của nó đó con bốn này đưa đây khi đặt mình đặt cái lá bài vào đây vào miệng của cái ví là nó sẽ tự nó hút vào chúng ta không cần phải dùng thao tác gì cả đó nó đẩy ra con chín cho chúng ta anh em nhìn lại nhé. đây nhá con bốn này đó đẩy ra con chín cho chúng ta như ván bài rồi đang từ 9 điểm bây giờ thành liêng đúng không đấy là một cái cách một cái khác anh em có thể áp dụng chơi bài liêng cũng rất là hiệu quả như vừa rồi trong ờ, ví của tôi là có một con bốn rồi đúng không sẽ chơi tiếp một lần nữa này Ôi, bài này 9 điểm to quá thôi không cần đổi nhưng mà tôi vẫn cứ muốn đổi nhé à, ờ, một cách là như thế có thể anh em sẽ dùng cái thao tác gọi là xỉa bài này giống như mình nặng thôi như này đó này xong rồi chúng ta sẽ nhét vào đây tay một tay che che bài một tay để đây và nó ra đấy là một cách còn một cách nữa anh em có thể áp dụng bây giờ tôi muốn đổi con 4 này lấy con 9 ra ngoài anh em có thể để đây đặt vào đây tay che như này đó thành ra con 9 thôi khi anh em chơi ấy, thì nói chung là theo tôi nghĩ mình không phải là mình ván nào mình cũng đổi bởi vì đổi nhiều quá thì nó lộ thứ nhất thứ hai người ta sẽ uh, suy nghi còn nếu như khi trường hợp ấy người ta nghi ngờ bài mình uh, mình chơi gian lận ừ, thì đúng là tôi chơi gian lận thật đấy nhưng mà quan trọng người ta không nhìn thấy thì mình sẽ dùng một cách này, rất đơn giản thôi có một công tắc đây anh em nhìn này. đây tôi sẽ xoay chiều này lại cho dễ anh em dễ quan sát có một công tắc này anh em bấm một cái nút này đó lá bài tự nguyên phóng ra đây nó chính là cách đổi bài hiệu quả nhất đây anh em nhìn đặt lá bài đây nó tự hút vào đó để đây nó lôi ra đó đây là chính là cái cách chơi bài bịp đánh bài bịp hiệu quả và đơn giản nhất áp dụng cho những anh em nào mà không có khả năng mua được những cái bộ sản phẩm đánh bài bịp chơi bài bịp nó ờ, đắt tiền hay nó nhiều tiền mình chỉ áp dụng uh, những cái với những uh, anh em nào ấy chơi bài nó um, mình nhanh tay một chút thôi là chơi thì rất là ok rất là hiệu quả ngoài sản phẩm ra thì chúng tôi rất nhiều sản phẩm khác uh, như áo đổi bài này quần đổi bài này mũ đổi bài này điện thoại đổi bài máy đánh bài tất cả những ờ, cái sản phẩm hoặc kính áp trọng nhìn xuyên bài rất rất nhiều anh em nào có nhu cầu tôi vẫn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em